À, xin xin chào mọi người. Thì ờ, hôm nay là hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 thì ờ, mình sẽ review một số các cái review lại cái thị trường tuần tuần tới. À, sẽ nhận định cái thị trường tuần qua và có sẽ có một số thị, trường- nhận định về thị trường tuần tới từ ngày thị trường tuần tới là từ ngày mùng 9 tháng 5 cho tới ngày ngày 10 cho tới ngày à, 13 tháng 5 thì à, tuần vừa rồi á vn index là một cây rất là khá là xấu thị trường à, giảm 31,42 điểm và giảm 394 mã và chỉ tăng có 59 mã thôi và vâng, hầu hết tất cả các mã là giảm chỉ trừ dòng thủy sản đây chúng ta đi qua một số về, về đi, đi qua chỉ số VN Index thị trường à, về chỉ số chung VN Index ấy, thì mình đánh giá VN Index à, đây là nhịp thứ nhất này mình à, theo mình từ đây là nhịp thứ nhất cái đề pha phục của nó còn nhịp chơi thứ hai của nó thì mình nghĩ nó sẽ bắt đầu từ đây và đi sâu, đi sâu hơn còn mà rơi bao nhiêu thì mình không có biết thì cái phiên ngay ở cái phiên này này ngay ở phiên này thì mình còn mình có nói ờ, với à, mình có nói rồi mình có đăng bài mình nói rồi thì cái này nó tạo một cái cặp nến đường lên xe lửa thì cái cây ờ, nến ở ngày mùng 4 tháng 5 nó phụ nhận cái cây nến của ngày mùng 3 tháng 5 nó rơi mười mấy điểm á rơi phụ nhận hoàn toàn cái nỗ lực đi lên của ngày mùng 3 tháng 5 nó báo hiệu là kết thúc cái quá trình hồi phục thì nó sẽ à, bắt đầu có định đi xuống này thì à, vào ngày mùng mùng 5 tháng 5 thì nó có một cái nến nó hồi lại tuy nhiên nó cái cái hồi này nó hồi vào cuối quá phiên ATC thì nó cũng không còn đáng tin cậy thì đó thì hôm hôm ngày 3 tháng 5 à, hôm à, hôm thứ sáu tuần vừa rồi á, thì thị trường rơi đó thì tưởng rơi hơn 30 điểm 31 điểm thì thị trường riêng thị trường tuần tới ấy, thì mình khuyến nghị là vẫn là nên là cầm tiền đợi thôi còn nếu mà các cổ phiếu nào mà hôm nó hồi phục hoặc là có lại ấy, thì mọi người canh tốt lại dần chứ không có ôm cổ phiếu ở thời điểm này nó thời điểm bây giờ nhìn nó khá là rủi ro đây tuy à, có một cái điểm một cái điểm tích cực ở đây ấy, là thị trường rơi nhưng cái cái khối lượng nó không qua là quá lớn khối lượng à, cái cái cái, cái von nó không quá lớn đó đây là cái điểm tích cực duy nhất à, ở thời điểm bây giờ thì cái cái à, cái bon nó không rơi không quá lớn tức là gì tức là là cái các cái đội à, tạo lập đó, nó nó chưa thoát hàng nó chưa có bán lại ồ ạt thì thị trường vừa rồi á, thì không riêng gì mà các cái nhà đầu tư bị lộ mà riêng các quỹ quỹ fan VNDex à, tech cũng bị lộ mà quỹ người Hà Lan ấy, người ta vẫn lộ người ta cũng lộ rất là nhiều chứ không không không không riêng gì chúng ta thì họ cầm cổ phiếu từ ở trên này mà họ mua mua thêm uh, cả ví dụ như Đức Giang người ta mua thêm đấy còn về à, nó à, mình nghĩ sắp tới đây đây thì nó sẽ rơi nhịp thứ hai thôi còn mà rơi rơi bao nhiêu thì mình cũng chịu chưa đoán được đợi nó rơi thôi còn phiên tuần tới đây thì mọi người đầu phiên mình nghĩ là vào phiên đầu phiên thì mọi người cánh hạ bớt cánh hạ bớt cánh hạ bớt đúng rồi cái thị trường hiện tại chỉ thì chỉ còn một cái nhóm ngành nhóm thủy sản là còn công được còn là đứt hết này kể cả các cái nhóm dịch may dịch may trước đây cũng khá là mạnh nhưng mà bây giờ là không có thua dịch may ờ, thủy sản thì nó hưởng lời từ ờ, thì nó xuất khẩu cá cá sang châu Âu á thì đợt này thì nga nga với u cả đánh nhau cho nên là Ờ, cái cá mình thái của nga thì nó liên minh châu âu cấm không không có nhập khẩu thì thay nó thay vào đó thì nhập khẩu bằng à, cái lượng cá da trơn ở việt nam cá và cá mặt hàng thủy sản một điều nữa là chiến tranh thế này thì bên các liên minh châu âu thì nó đang khủng hoảng nhân đạo rất là trầm trọng thiếu cái ăn anh em Ukraine đang thiếu ăn rất trầm trọng và mâu thuẫn người dân bản địa rất là lớn này mình à, đánh giá đây sẽ là nhịp rơi số 2 này còn à, đây hoặc à, nhịp rơi số 2 nhé còn nhịp thứ ba mọi người tùy mọi người nghĩ là nhịp số 3 nhịp số 2 thì tùy mọi người nhưng mình nghĩ đây sẽ là nhịp rơi số 2 rồi nó sẽ hồi lên và rơi nếu mà nhịp rơi số 2 này mà nó rơi càng khốc liệt á nó rơi ờ, có thể rơi rất rơi hoàn toàn khỏi dưới 1.200 điểm thì càng tốt mà rơi càng quyết liệt càng tốt thì thị trường sẽ nhanh chóng hồi phục của thôi còn nếu mà cứ rơi từ từ chậm chậm chậm một phiên 30 điểm hoặc 20 điểm cứ phiên 30 điểm đấy còn rơi tiếp rồi thì à, đặc biệt là có dòng thủy sản tuần vừa rồi á và dòng thủy sản vừa rồi là nó mạnh nó kéo thị trường đây, đi ở đây mọi người nhìn cho dễ nhìn này. rồi thì ri gát hoa sen nam long anvhh min home anv đây dòng thủy sản thì nó hiện tại thì nó là cái dòng rất là mạnh nhất thị trường á dòng thủy sản đó mạnh nhất thì được thị trường thời điểm hiện tại thì nó lên một cái nhịp ở đây rồi thì vừa rồi nó rơi xong nó hồi lại rất là mạnh mạnh mẽ và quyết liệt thì hiện tại thì nó ở đầu đó gần mốc đỉnh lịch sử của nó ANV ANV Nam Việt này là một trong những doanh nghiệp mà xuất khẩu thủy sản rất là lớn nay có tin của thì à, Vạn Thịnh Phát bắt tay với tập đoàn tỷ phú Lý Gia Thành đầu tư ở Việt Nam này. Đây về thông tin của ANV này. ANV quý 1 lãi gấp 3 lần cùng kỳ này. Đó. Đây. Báo cáo tài sản các quý quý 1 này doanh thu và lợi nhuận này. thì à, quý 3 quý 3 năm ngoái thì ANV lỗ nhưng mà quý 3 năm à, quý 1 năm nay thì lợi nhuận liên tục tăng trưởng này doanh thu doanh thu cái này và 707 mà quý 1 vừa rồi nó lại lên 1.200 à, đây là doanh thu lợi nhuận à đây 6 63 đúng rồi nó lại gấp 3 lần cùng kỳ đúng rồi 63 18 đúng rồi này lợi nhuận sau thuế này lại 6 63 tỷ 63 tỷ trong khi đó cùng kỳ quý 1 năm nay thì nó lại uh, hơn 200 tỷ là 206 tỷ này lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là đúng rồi đó rồi VHC thì đây là mà hiện tại trên thị trường á thì chỉ gồm có một một vài cổ phiếu mà có thể là mua được mà thị trường hiện tại còn rất là khó cổ phiếu nữa mua mua được thì à, thị trường à, VHC này nó tương tự như ANV vậy đó này nhưng mà cái nền thì VHC này nó chặt chẽ ra ANV rất là nhiều ai mà mua cả VHC thì bây giờ cũng còn lại được khoảng à, à mình đo đó là ngược đó ngược lại từ cái nền này đi lên lại 65 phần trăm thời điểm thấp nhất của nó cũng lại ờ, rất là tốt này. thời điểm thấp nhất của nó lại 32 phần trăm đúng không ạ nó lên một ờ, cây 65 phần trăm rồi hiện tại thì ờ, mình nghĩ à, dòng cá tra thì mình nghĩ nó sẽ đi lên đi nó thể đi ngang nó đi ngang hoặc cái xe nó chỉ xuống theo thị trường chung nó sẽ chỉ xuống sau đấy đi nó hồi phục lại đó, mọi người có thể nếu mà, mà mua thì nên đợi đợi nó chỉnh để mua chứ bây giờ mua nó rủi ro lắm đó rồi uh, IDI dòng thủy sản này hiếm IDI e thì lịch sử của nó khá là đầu cơ mọi người nha lịch sử của nó đầu cơ cũng ác lắm ạ mua đùa đâu đây nó tăng một nhọn một cái từ 7 ngàn mà tăng lên 24 ngàn tăng gấp 3 lần 300 phần trăm sau đó chỉ xuống còn 13 ngàn chỉnh mất ờ, chỉnh mất giảm mất gần một nửa giảm một nửa sau đó chỉ xuống giảm còn 11 ngàn bây giờ nó đi lên con này thì ờ, cái thanh khoa lịch sử nó thì đầu cơ thì khỏi nói rồi trước thì nó đã bị nó leo tèo leo tèo leo tèo vậy đó nhưng mà từ năm ngoái năm nay thì à, nó lợi nhuận à, nó đột biến từ xuất khẩu sang châu Âu thì con này kiểu như xác chết xuống dậy về đó xác chết xuống dậy về đó không có gì hết. Ừ. nhưng mà từ này nay thì nó bớt đầu cơ rồi cái dòng đầu cơ nó cũng bớt rồi còn cái này pha này nó rơi rơi tắt thanh khoản luôn không có thanh khoản rơi luôn nên à, đánh đánh, đánh dòng ID e e này mọi người cũng lưu ý nha hạn chế thôi chứ không không đánh nhiều rồi à, một cái cổ phiếu nữa HAH là cái dòng vận tải biển đó. vận tải biển thì nó là và dòng con này thì nó mạnh á mạnh hơn mình thấy dòng mạnh hơn cả HAH đây nó rơi này đây điểm mua thứ nhất đây điểm mua thứ hai này dưới hết điểm mua rồi ờ, không còn điểm mua nữa đi lên từ cái nền này HAH bây giờ nó tăng cũng nhiều rồi đó tăng từ điểm mua mua từ điểm mua này lên là cũng một tăng gần một tăng gần 94 phần trăm rồi tăng gấp gần gấp đôi rồi thì cái ông HAH này thì ông là hưởng lợi từ Trung Quốc Đó, hiện tại thì uh, Trung Quốc nó đang zero covid ấy, tắc cản cảng nó tắc không có vận chuyển vào được đang chờ bốc xếp uh, ờ, các thượng hải đang chờ bốc xếp rằng tàu hàng ứ, ứ động cả thượng hải thì um, trung quốc nó là công xưởng của thế giới cho nên là cái việc mà ứ động hàng ứ động hoặc là tắc ờ, trung quốc nó giống như một tắc một cái điểm tắc giao thông một cái trung tâm trung tâm thành phố vậy đó ứ ùn ứ rất là mệt rất là mệt mỏi trong các dòng cảng này thì con HAH này là gọi là con mạnh nhất này nó đi lên được cái một cái nền đi lên rất là bền bỉ và tạo một cái nền chỉnh xuống một đoạn ngắn thôi trong dòng này dòng cảng này con này chỉ ít nhất nó lên lên rất là mạnh mẽ luôn á đúng là những cổ phiếu mà cổ phiếu mạnh này thì nó chỉnh ít và nó lên lên mạnh đây mình chạy luôn VNA VNA thì nó chỉnh nhiều hơn này nó chỉnh từ cái đoạn này nó chỉnh xuống khá là sâu sau nó hồi nó hồi thì hồi mạnh nhưng mà tuy nhiên thì nó chỉnh chỉnh sâu mà nó hồi thì không mạnh bằng HH này đúng không ạ thì cùng một dòng nhưng mà các bạn nhìn à, khi các bạn phân tích cổ phiếu thì các bạn nhìn để các bạn có thể thấy nhìn thấy cái biểu đồ các bạn sẽ thấy được là cái cổ phiếu nào cổ phiếu mạnh hơn hoặc là các bạn có thể đặt đặt hai cái biểu đồ cùng một cùng trên ờ, cùng một à, hai cái hai hai cái công ty cùng một biểu đồ thì các bạn so sánh nó tiện hơn đúng không ạ hát hát nó chỉnh chút, xíu rồi tại sao nó hồi lên hồi lên tăng tăng miết còn cái này này nó chỉnh sâu hơn mới chỉnh nó lên lên đó nhưng mà nó lên cũng không ờ, mạnh mẽ bằng hát chứng mảnh ờ, nó không bằng à, hát hát chính là bây giờ con này cũng tăng đến ờ, tăng một trăm mười bảy phần trăm luôn hòa thôi trăm hai ba phần trăm này tại tăng chín phần trăm tăng gấp đôi rồi cũng nhiều nhưng mà về sức mạnh thì mình đánh giá nó cao hơn HH hơn rồi vốt vốt thì ờ, biên độ rơi nó lỏng lẻo rất là nhiều nó không đáng đáng tin bằng ờ, các con kia vốt thì nó kiểu giống xác sống chết xuống nhạy về cái đoạn này nó thanh khoản nó rất, rất ít này hầu như không có thanh khoản đâu đó. nó cứ phi một mạch lên mua không được nó chỉnh khá là sâu mà đợt rồi các cổ phiếu hồi mà con này nó không có hồi này rồi GMD Imandes đét à, thì thì nó lỏng lẻo á, thì kênh thiên thì nhìn, nhìn chung thì nó đang kênh đi lên á nhưng mà nó không có điểm mua con này thì rất là khó đánh Ivan Dead thì quy mô nó, nó lớn nhưng mà đánh không được không đánh được dòng bán lẻ bán lẻ thì dòng bán lẻ thì mình thấy hiện tại thì nó vẫn à, không mạnh nhưng mà không bằng dòng cạn và dòng thị sản bán lẻ có FPT đây hai bên đồ nó chỉnh khá là nặng nó chỉnh theo thị trường chung á nhìn chung thì nó đang kênh đi lên nhưng mà theo mình thì thời điểm giờ thì nên rút là bớt FPT FPT giờ nó cũng trúc đầu xuống rồi. tuy nhiên đoạn này là mình nghĩ nó về cái vùng này xong nó hồi lên thôi nó không trúc được lâu đâu MWG mấy dòng blue chip bây giờ nó tạo thái nó ná ná nhau vậy đó. Puk PNG PNG dòng dòng bộ đúng chip này, pet pet Puk pet thì nó chỉnh nó chỉnh à, dòng bán lẻ giờ nó chỉnh cả hơi sâu nó không bao giờ tiệm sạn pet uh, à. cat thì cũng chỉ có mấy cổ phiếu này thôi còn mọi người à, nếu mà thị trường tuần tới thì mọi người mình nghĩ mọi người nên canh canh à, thoát ra à, có cổ phiếu nào có lại canh chốt lại à gì nữa gì gì vừa đợt vừa rồi gì cũng là một cổ phiếu rất là mạnh gì vừa rồi so với cùng kỳ thì gì gì cũng lên lên gấp ba luôn á lợi nhuận gấp ba lần ly thì nó hơi lỏng lỏng hơn nhưng mà nó hơi lỏng hơn cái nền nó hơi lỏng hơn nhưng mà hiện tại trong thị trường hiện tại thì ly là cổ phiếu rất là mạnh đó thì dự yếu được mấy dòng à, này đây một hai ba con hai con này với con này nữa bốn con hết rồi đó biết không còn thị trường hiện tại tuần tới thì mọi người nên thì trọng xuống ôm nhiều nguy hiểm lắm thì từ khi mà thị trường chung nó nó xuống á, thì mình nghĩ là không có mấy cổ phiếu mà nó nó gồng được đâu không có mấy cổ phiếu nó lên được đâu đây cái ly ghi ly, thì nó lên từ cái nền này nó chỉnh xuống nó đi lên nền nó hơi lỏng 75 63 hoặc là mọi người có thể nói đây là một cốc tay cầm cũng được à, ờ, 10 cái cốc này để cầm bứt lên chỉ chỗ nào bứt lên mạnh đó rồi bây giờ sẽ lướt qua một số dòng một số cổ phiếu thì, à, thì uh, hiện tại thì tất hầu như tất cả những cổ phiếu mà trong uh, dòng thị trường đó, thì nó đứt cả uh, đầu tiên mình sẽ đi qua dòng bất động sản DICH đích gì là đích luôn à đích là đích nhưng mà đích nhiều một đích hai đích cổ phiếu đích bây giờ nó phải cắm đổ xuống thôi nó thành tạo thành à, mô hình hai đỉnh vậy đó hai đỉnh này chỗ này nó thể cắm xuống thôi một uh, sắp tới nó lại cắm thôi chứ đây mình nghĩ khả năng cao thì về vùng này này hiện tại thì ờ, đích thì em làm nó đang bán ra liên tục đó. em làm liên tục thoát thoái vốn là khỏi đích thì à, đợt vừa rồi à, năm ngoái thì Him Lam có mua vào làm cổ đông à, lớn của Đích tuy nhiên thì trong cái việc hợp tác phát triển dự án ở Bắc Vũng Tàu thì hai bên không đạt được cái sự đồng thuận trong việc phát triển dự án cho nên hiện tại thì và đợt đợt vừa rồi thì Đích Đích phát hành cổ phiếu đợt năm ngoái nhà Đích phát hành cổ phiếu 20% cho cổ đông thì hữu thì Hiêm Lam thì cũng chỉ là bán bớt cổ phiếu rồi lấy tiền đó mua lại cổ phiếu à, ưu đại chứ không có bỏ tiền ra để mua thêm cổ phiếu thì qua đó chúng ta cũng mường tưởng được là cái quan hệ giữa hai của hai ông này không có cơm lành cơm không lành canh không ngọt đâu. nên à, thì hiện tại thì kể cả có bán cổ phiếu ra thì làm vẫn đang lại rất khoản rất lớn thì trung bình trung bình đâu đó thì giá họ mua đâu đó được khoảng 10 ngàn thôi mà hiện tại giá nó năm mươi mấy ngàn đó à đâu đó Him Lam mua đâu đó khoảng giá hai hai mươi mấy ngàn đó, thì thì hiện tại Him Lam đang lại à, gấp đôi thì à, hiện tại thì Him Lam đã thoái vốn hoàn toàn của đích thì không còn là cổ đông lớn của đích nữa Đây. từ những vùng này từ vùng giá này, này Him Lam liên tục bán thoát cổ phiếu ra liên tục bán cổ phiếu và có một ờ, điều đặc biệt đó là Tại hội cổ đông của Đích và xe EO vừa qua thì các cổ đông cổ đông nhỏ lẻ của Đích rất là nhiều. Hơn 700 người đó. Rất là đông, đông như kín cỏ vậy đó. Đây. CEO thì mình nghĩ nó trạng thái nó gần giống như Đích vậy thôi. Nó không khác không khác là mấy đâu. không khá là mấy thì mình nghĩ là che ô thì mình nghĩ nó sẽ cắm mặt xuống thôi à, hiện tại thì các cái chính sách của nhà nước thì nó không nó thắt chặt về bất động sản tuy nhiên thì mình mình đánh giá thì cái việc thắt chặt này nó chỉ thắt chặt ở đối với các đối tượng ở vùng ở các vùng quê vùng ven á, thì để ngăn chặn cái nạn đầu cơ ảo bất động sản ở quê thôi chứ còn à, ở trong thành phố thì hiện tại mình như trong mình đang ở thành phố này thì cái việc vay bất động sản thì nó vẫn diễn ra rất là bình thường đối với các, chỉ cần các bạn chứng minh được tài chính và chứng, chứng minh khả năng vay vốn thì người ta vẫn cấp vốn cho bạn vay bình thường không vấn đề gì cả thì à, hiện tại ở quê của mình thì bây giờ nếu mà vay vốn bây giờ các bạn mà cầm sổ đỏ cầm sổ đỏ nhà thì người ta không không có không cho các bạn cầm nữa đó qua đó có thể thấy là cái, cái, cái lực siết của các cái chính sách của nhà nước nó ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản luôn đấy thị trường đất bất sản vừa rồi ở quê mình là nó nó sốt nó sốt ảo liên tục luôn á khủng khiếp luôn có những miếng đất mà tăng gấp 10 lần hai năm sau hai năm mà tăng gấp 10 lần 300 triệu là ba sao mà sau hai năm nó tăng lên 3 tỷ bán trong tiếp rồi L14 L14 thì rất là nổi tiếng rồi đây L14 từ giá 90 ngàn mà nhòng một phát nó tăng lên 300 ngàn là nhòng một phát nó tăng lên 400 ngàn ờ, bước này là, là bước tăng đỉnh lịch sử của nó luôn sau thì bây giờ nó chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh bây giờ nó rơi xuống hiện tại thì ờ, nó đoạn cái đoạn này thì nó không còn thiên thời ủng hộ nữa cho nên là không còn các cái nhà đầu tư nó ấy cho nên là bây giờ nó rơi xuống là đúng rồi mình nghĩ thì nó sẽ rơi về cái vùng à, giá trị thật của nó thôi chúng ta sẽ đợi đợi những con sóng bất động sản tiếp theo thì một trong những cổ phiếu một dòng sóng dòng mà mình thấy đánh giá nó rất là nó điên dòng bất động sản là một trong những dòng mà dòng nó đánh nó đánh là đánh lên rất là điên luôn gọi là <clears throat> khi dòng bất động sản nó lên đó, là không các bạn không có điểm mua nữa đâu một là các bạn mua ngay tại thời điểm nổ hoặc là chấp nhận mua cao hơn chấp nhận rủi ro thôi chứ bây giờ không khi một khi nó chạy là nó không dừng để được hoặc là nó không có dừng giống như các cổ phiếu dòng khác là cái gì tàu nó chạy xong nó quay lại nó đi một đoạn xong đến ga tiếp theo nó đón hành khách mới không có điểm đó dòng bất động sản thì không có những bạn nào mà trải qua những cơn sóng bất động sản à, năm 2021 vừa rồi thì sẽ cảm nhận rõ điều đó đánh dòng này không rất sướng tiền là các bạn tưởng tượng mơ mắt ra thấy tài khoản mình liên cục mấy trăm triệu nếu mà tài khoản các bạn lớn có thể lên gần một ngày lên gần mấy tỷ tiền tỷ còn tài khoản nhỏ nhỏ nhỏ thì lên ngày lên ba bốn trăm là bình thường hai có bạn có nhiều bạn mà tài khoản trong hai tháng mà lên x hai, x hai x3 là bình thường đây sale các bạn nhìn này nó mua từ cái này từ khoảng 8 tháng 11 tám tháng mười một và đến ngày mùng mười tháng mười một là đâu đó khoảng 8 ờ, 11 12 1 3 tháng 3 tháng mà tăng gấp 10 lần là x 10 lần luôn đó thầy có điên không vẫn khả nó tăng điên luôn điên khủng luôn điên khủng khiếp luôn á đây là một trong những con sóng mà nó điên điên nhất điên nhất mà mình chưa biết rồi à, dòng ngân hàng dòng ngân hàng VPBank dòng ngân hàng đã chú ý đầu tiên là VPBank thôi VPBank thì đó thì nó đang ở kênh trên đây hiện tại thì dòng ngân hàng thì tiền nó không có đó, các bạn mà đóng ờ, mua đánh dòng ngân hàng này hiện tại các bạn cầm chỉ có lỗ hòa hên thì hòa không thì lỗ thôi chứ không chưa có cửa ăn đâu thiệt ừ. con con sóng của VBank đợt này là nó là sáu dòng của dòng ngân hàng này tăng từ 13 ngàn một mạch tăng lên 60 mấy ngàn luôn tăng lên 40 ngàn người trước đó để chỉnh giá rồi đó chứ là trước lên 60 ngàn này đoạn này là đoạn nó ra thông tin nó bán à, nó ra cái thông tin nó bán à, công ty tài chính này FE cho nên nó tăng điên tăng rất là điên công banh Techcombank Techcombank thì hiện tại giờ nó cắm mặt xuống rồi Vâng, mình nghĩ nó sẽ về cái vùng kháng cự này, này. Nó, nó đi quanh quanh vùng kháng cự này còn nếu mà thị trường nó cắm xuống mặt xuống này nó cũng chưa biết đến đâu nữa <coughs> một trong những nguyên lý mà mình thích đánh à, mà, à, chứng khoán là mình đánh là mình thích đánh à, đầu tiên là sáu dòng tức là hầu một dòng cổ phiếu vậy đó nó thể lên lên theo dòng vậy đó đó mà mình mua cái nguyên lý chọn mua cổ phiếu của nhóm mình là mua vào những cổ phiếu mà mạnh nhất đầu dòng đó chỉ mua tập trung quanh những cổ phiếu mạnh nhất ở trong cái dòng đó con nào chạy nhanh nhất đầu tiên và mạnh nhất mình sẽ mua mua như là nắm nắm giữ con đó và mình nắm giữ cho tới khi nào mà thị trường nó nó nó, đạt cái đỉnh ở ờ, nó nó chạy hết chu kỳ thì mình bán chứ ờ, mình không không không có ăn 20 phần trăm hay 30 phần trăm là mình nhả đâu uh, <coughs> điểm để mà mua cổ phiếu thì mình à, thường là mình chọn những à, những điểm mua nó tốt nó nó thường cổ phiếu này có một số cái điểm mua của nó thôi chứ không có nhiều đâu đây mình sẽ cho các bạn à, coi một số cái điểm mua cổ phiếu này chỉ các bạn coi đây đối với cổ phiếu DG á này. cái điểm mua đầu tiên của nó đây này hoặc đi mua thứ hai nằm ở đoạn này đây từ cây này này cái này này nó bật lên này bật lên hoàn toàn khỏi vô trịnh này đó cái này này bật lên hoàn toàn mua cái này hoặc cái này hoặc là những cái này này đó cái này, này hai cái này cái này nó được mua và cái này cái chấp nhận cao một tí chỉ có một số điểm mua thôi chứ không được mua nhiều hoặc là giống như cổ phiếu HAH rồi này HAH thì mới chỉ các bạn này. đây cái cây điểm mua của nó là cái này này cái này xác nhận là dòng tiền vào cái này là các bạn mua được này nó chỉ số ít các cây là mua được hơn hoặc là cây mua gia tăng là, là cái này này đây nó vượt qua khỏi cái đỉnh này nó vượt lên hoàn toàn là bứt thoát nó hoàn toàn khỏi cái nền giá trước cái cái nền giá của cái đỉnh trước của nó đỉnh này nó vượt qua đỉnh mặt thời thái của nó này nó mua cái điểm này thôi nó hết rồi đó hoặc là cô phiếu VNA đây VNA thì một cái điểm mua của nó của nó là cái này này khối lượng nó khác hẳn và những cái phiên giảm vậy là cái cái bao nó siết xuống này chứ không có nhiều nó nó sẽ lên một loạt rồi hoặc là những cái, cái này có thể mua gia tăng à, thêm ít nếu các bạn có thể tham gia này nhưng hiện tại đối với những đối với hiện tại thì đối với thị trường chung hiện tại mình nghĩ là không nên tham gia còn à, à, đó là những điểm mua còn điểm bán điểm bán thì sao điểm bán cổ phiếu thì mình nghĩ các bạn nên chọn nên à, bám theo một số cái đường các cái đường MA các đường à, đường MA10 và đường MA50 theo à, nguyên lý của trong theo cuốn sách cuốn sách của um, 18 phần trăm á khi mà cái đường này hai đường này nó cắt nhau á đường A10 và đường A20 nó cắt nhau này thì các bạn à, mua vào mình à, mình có thể sử dụng đó à, các đường a này làm một cái mức hỗ trợ và kháng cự và điểm mua điểm bán báo hiệu mọi người có thể tham khảo ở những đường này nhưng mình lấy ví dụ à, quay lại nhé HAH đi à, thì cổ phiếu mà nó rơi xuống đường MA 50 thì tạm một cái hôm ngương hỗ trợ cho nó vọt lên này đối với cổ phiếu mạnh nha một cổ phiếu mà khi nó đang trend lên đó, thì nó phải à, nằm trên đường à, nó phải nằm trên đường à, MA10 đường giá nó phải nằm trên đường MA10 các bạn nhìn rất là rõ này khi mà trend nó đang lên thì nó đường nó luôn đường giá nó sẽ bám quanh quanh đường MA10 này nó đi lên nó chạm đường 10 trong nó hồi lên chạm mở 10 trong hồi lên chạm mở 10 trong hồi lên không nó không à, rơi hoàn toàn qua đường MA10 nha nó giống như nghệ sĩ người siết người ta đuôi DJ vậy đó đang đi lên vậy đó và các đường mà A10 và đường A20 nó giống như mức hỗ trợ ờ, cái, cái mức hỗ trợ và kháng cự vậy đó quanh đường ờ, khi mà đường ờ, MA20 và đường a 10 này nó giao với nhau khi mà nó bứt thoát lên thì nó bót lên khỏi đường a 10 thì báo hiệu một xu, xu thế tăng cổ phiếu tăng mạnh mẽ thôi hôm nay à, vậy thôi còn à, tình hình tuần tới thì mình nghĩ mọi người vẫn nên cầm tiền chờ tiền thôi cầm tiền chờ và hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống những cổ phiếu nào có lời là chốt lời xuống hạ tỷ trọng cổ phiếu không có cầm nhiều cổ phiếu cầm tiền hoặc là hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống không có, có ôm lâu thì thị trường tuần sau mình đánh giá nó khá là xấu đầu video mình có nói này đấy cảm ơn mọi người